của video này Đấy anh chị nắm được Đó là đầu tiên là thứ nhất là anh chị nào đang ờ, đang ở xa ấy mà không có thời gian xem xe tại ờ, showroom bên em thì ờ, cũng có thể biết được là chiếc xe Xpander màu đen này và màu nâu đây màu đen đây và màu nâu đây ạ à, hai chiếc xe màu này thì liệu có đẹp như mình nghĩ hay không đó à, mà mình nên chọn màu nào tại vì là hai cái màu này được ừ, rất nhiều anh chị là lựa chọn tại đại lý bên em và cũng là em cũng thấy là nhiều anh chị uh, tìm kiếm rất nhiều về cái màu này Đấy. thứ hai nữa là xe này đi uh, có tiết kiệm nhiên liệu không uh, cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó là bao nhiêu lít ở 100 km nó khác biệt so với lại uh, các cái dòng xe khác không ạ đó là cái uh, chủ đề cũng rất là nhiều người quan tâm anh chị ạ và tiếp theo đó là Giữa số sàn và số tự động thì anh chị chọn loại nào cho phù hợp Loại nào à, phù hợp với lại cái điều kiện tài chính của mình hay là uh, cái mục đích sử dụng Đó Và cái thứ tư nữa đó là cái chương trình khuyến mại của xe Xpander vào những ngày cuối năm này Liệu xe Xpander này có chương trình gì tốt để cho anh chị mua vào dịp Tết này không? và giá bán của nó có tại đại lý bên em thì có tốt hơn so với các đại lý bên khác không nào bây giờ ta cùng điểm qua một vài nét về ngoại thất của chiếc xe Xpander này anh chị nhé thì anh chị đầu tiên anh chị có thấy ờ, thu hút bởi cái nhìn đầu và ánh nhìn đầu tiên về chiếc xe Xpander này không ạ đó các đường gân dập nổi của trên xe này và cái đèn pha này trông rất là đặc biệt nó rất là to với cái hốc này đó Mặt ca năng Sáng bóng Đó. Và cái phần uh, dập uh, Cái phần thân của xe cũng được dập nổi Giúp chiếc xe nó khỏe mạnh này Thể thao này Chắc chắn và bền bỉ anh chị nhìn cái chiếc xe này ngay từ lúc anh nhìn ban đầu cảm thấy nó chiếc xe rất khỏe khoắn đúng không ạ? Đó. Thì um, anh chị uh, nhìn chiếc xe này thì có phân biệt được uh, đâu là số sàn, đâu là số tự động không ạ? thì ờ, đó thì anh chị nhìn ờ, thì em sẽ hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị nếu anh chị là người không người không phải là chuyên quan tâm về dòng xe này thì chắc chắn là anh chị sẽ không biết được là đâu là số sàn đâu là số tự động các thì đây anh chị để ý thứ nhất là cái mặt um, ca năng hay là gọi là lưới tản nhiệt của xe cái phần này nó sáng bóng của bên này nó chỉ là màu đen thôi nhựa đúng không ạ anh chị thấy khác không ạ và cái à, phần à, cản cản trước của xe này và đèn bi này. Đó. Thì lại nó là chỉ là nhựa thôi. Còn bên đây này, nó là mạ bà màu bạc này, lại có đèn bi nữa. Đó thì nó sẽ khác nhau đấy. Thì đây chính là bảng số tự động anh chị nhé Còn đây là sẽ là bảng số sàn Đây xe màu nâu bảng số sàn Xe màu đen này sẽ bảng số tự động ạ Đó. Tiếp theo đó thì à, số tự động ở bên ngoài thì anh chị có thể phân biệt được đó là cái cái ốp gáo gương này của xe. Cái phần gáo gương này và gáo gương này của xe Xpander. Số tự động và số sàn nó khác nhau rồi. Cái này sẽ đồng màu với lại màu thân xe, còn cái này nó sẽ là màu bạc chrome sáng bóng. Đó. Và sâu hơn nữa thì à, mình chỉ cần nhìn ở cái tay nắm của xe số tự động nó sẽ khác với tay nắm cửa của xe số sàn cái xe tay nắm của xe số tự động thì ờ, nó sẽ có nút bấm ở đây anh chị này đây là cái nút bấm tự động để mở cửa cái xe này sẽ xe số tự động sẽ được trang bị là chìa khóa thông minh cao S anh chị ạ đó. về nhìn phía phía đằng sau của xe này thì mình cũng có thể phân biệt được đâu là số sàn đâu là số tự động bởi là cái cái phần đuôi xe này cản đuôi xe này đấy Màu nó cũng là màu bạc Còn cái ờ, của số Sàn kia nó là màu đen Nhựa đen thôi ạ Đó. Đó. Thôi bây giờ thì uh, em mời anh chị vào cái phần nội thất bên xe nhé Bên trong xe để mình thấy được Thì em sẽ vào cái nội thất của chiếc xe số tự động Bởi đây là cái bản uh, gọi là bản đầy đủ full à. option đấy anh chị ạ Đây là bản full option nhá anh chị Đó Đối với số tự động thì đầu tiên là Cái ghế, ghế của nó là ghế nỉ Và ghế ờ, nỉ cao cấp còn số sàn nó cũng là chỉ là ghế nỉ bình thường thôi Nhưng mà thường là người Việt Nam mình sẽ cũng không sử dụng ghế nỉ Nó tại nó bẩn và nó hôi sau thời gian sử dụng ngắn Thì ờ, nếu anh chị mua xe của em Nếu anh chị uh, mua xe của em Tuyền ấy, thì em sẽ tặng cho anh chị à, bộ ghế da như thế này rất đẹp luôn xịn sò rất xịn sò chống ẩm chống bẩn dễ dàng vệ sinh tiếp theo đó thì anh chị sẽ nhìn vào đây cái phần vô năng của xe thì số tự động nó sẽ là vô năng của nó đã là vô năng tích hợp chế độ rảnh tay tai nghe này đó anh chị nhìn không và điều chỉnh âm lượng kết nối với lại màn hình DVB 7 inch đây em sẽ khởi động lên cho anh chị xem này đó thì em bật đây đây màn hình này màn hình cảm ứng anh chị nhé ngoài ra ấy, thì số tự động nó còn trang bị thêm đó là cái phần chân ga tự động cruise control anh chị ạ còn ở trên cái vô năng của xe số sàn nó sẽ không có cái phần là rảnh tay tai nghe này và cruise control đâu anh chị nhá thì anh chị nếu mà anh chị muốn được như số tự động thì có thể độ thêm Đấy. Tiếp theo đó là số tự động mấy số sàn nó khác nhau ở cái phần là nút start top thì là số tự động nó sẽ có nút start top đây tại vì nó trang bị chìa khóa co-s thông minh. Nhưng mà còn số sàn thì nó lại chỉ là cái chìa khóa cơ vận tay này thôi. Đó. Cái phần à, số tự động tiếp theo đó là đây là cái phần số thì nó khác nhau hoàn toàn rồi. Đây này số tự động nó sẽ là số 4 cấp anh chị nhé Nùi này, số tự động này và có ba số gọi là bán tự động là số 1 số 2 và để neo dốc và số 3 là OD là để vượt tốc đó đó là những cái điểm khác nhau của số tự động và số sàn còn um, về cái tính năng an toàn của trên xe ấy, thì ờ, tất cả xe Mitsubishi Xpander đều trang bị uh, phanh ABS anh chị nhé phanh ABS chống bó cứng phanh và chế độ đặc biệt là cái chế độ khởi hành ngang dốc ấy khi anh chị nào mà mới đi hoặc là chưa quen đấy thì ờ, đi dốc khoảng mà nó chết máy nó sẽ giữ anh chị được 3 giây để anh chị có thể là trong thời gian đấy mình có thể đè nổ được và khởi hành tiếp đó nó là hệ thống ờ, phanh khẩn cấp BA thì giúp cho an toàn hơn cho người đằng sau để biết được nhận diện được chiếc xe đang phanh khẩn cấp bằng cái đèn hậu mà vừa em review anh chị đó ừ. Và cái phần không kém quan trọng đó là hệ thống cân bằng điện tử. Mặc định của xe nó có cái nút cân bằng điện tử đã kích hoạt rồi. Thì cái trong trường hợp mà trời đường trơn trượt chẳng hạn hoặc là anh chị à, đánh đánh cua gấp như thế này thì chiếc xe nó sẽ đảm bảo cái độ cân bằng và chống lật cho xe. Đó cái tính năng rất an toàn. Và xe thì số tự động với số sàn đều được trang bị túi khí kép anh chị nhé. Đây là cái phần túi khí này hai thứ khí đó thì cái phần nội thất thì anh chị cũng thấy đấy nội thất của xe rất là tiện nghi và sáng trông rất là sang trọng bởi cái màu be vàng be này màu vàng kem đấy thì trong trong cái xe Xpander thì nó được trang bị rất nhiều hộc để đồ để cho anh chị có thể để để để các thứ dễ dàng hơn tiện dụng ngay cả cái phần cốp ở đằng dưới ở cái phần dưới ghế này cũng đều có nhá cốp ghế phụ và cái lái đều có để anh chị để dây đó cái phanh tay thì nó hơi xấu một chút phanh tay số sàn là số lượng đều như thế cái phần ờ, cần số của cái số sàn thì nó không được đẹp này đâu ạ nó là cái nhựa thôi còn đây nó bọc da và cái phần ờ, vô năng của số tự động nó bọc da luôn anh chị ạ còn số sàn nó là chỉ nhựa bình thường bọc nhựa thôi đó còn cái phần ờ, đồng hồ hiển thị này em là rất thích nhất này review xe nào em thấy là Mitsubishi cái đồng hồ này nó rất là độ có độ tương phản rất là cao giúp cho mình dễ nhìn dễ nhìn dễ nhận biết về các cái um, cái cái cái thông số đang hoạt động trạng thái của xe nó như thế nào Đấy, rất là đẹp rất là nét Đấy, xe được trang bị à, điều hòa không phải điều hòa tự động anh chị nó chỉ là điều hòa cơ thôi chỉnh tay thôi Đấy, hai vùng độc lập với lại um, Ờ, có nóng lạnh nha anh chị này thì ở trên trần xe ấy, này có có có có quạt gió này. quạt gió điều hòa thì nó giúp cho cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba này nó thông thoáng và mát như là mình ngồi trên hàng ghế thứ một nhất ấy. thì cái điều đặc biệt nữa ở cái xe Xpander này đó là cái phần ghế ghế của cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba của xe thì nó nó nó lại rất hay ở cái vấn đề là thứ nhất là nó sẽ tạo được cái mặt phẳng để anh chị để để đồ rất là tiện nghi tức là cái hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba này tạo nó gập xuống nó tạo một cái mặt phẳng đó và tiếp theo đó thì em sẽ tiếp tục là em sẽ nhiều anh chị cũng thắc mắc là không biết là hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba thì con này nó có rộng như con Innova hay không thì em sẽ với chiều cao 1m65 em sẽ ngồi cho anh chị thử xem nhé đây cái hàng ghế thứ hai đây hàng ghế thứ hai thì cái khoảng cách của nó với cái ghế trước nó vẫn còn được 20 phân hơn 20 phân nữa và đầu em nó rất là rộng nên là người ngồi mét bảy mét tám vẫn thoải mái anh chị ạ đó còn cái hàng ghế thứ ba thì chắc chắn là em cũng khẳng định với anh chị là nó cũng rất là rộng em ngồi thoải mái luôn đây em sẽ ngồi cho anh chị xem này à. Đó. đó rồi. em sẽ ngồi đây cái khoảng cách của đầu em ấy, tới trần xe nó vẫn rộng với người ngồi 1m65 như em thì thoải mái người ngồi người ngồi một m bảy cũng ok không vấn đề gì cả và cái um, chân để của nó thì xe này ấy, thì nó sẽ được dịch chuyển 20 phân nữa nên là anh chị có thể thoải mái để điều chỉnh về cái ờ, độ rộng của của chân cho thoải mái. Đấy, tiếp theo là cái phần à, đó là cái phần để hàng hóa của xe này. Thì khi hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba nó gặp lại thì nó tạo thành một mặt phẳng. Anh chị thấy không? Rất là rộng luôn. Cái này nhá, ngoài chở đồ ra thì anh chị có thể là tạo thành một cái giường nằm di động mà dùng tạm trong ờ, các cuộc picnic của anh chị ấy. Rất là, nằm rất là thoải mái luôn. Đó, thì cái này cũng có thể chủ động được mình để một bên là đồ, một bên là mình ngồi vẫn thoải mái, kể cả ghế thứ hai cũng thế. Thì tiếp theo cái phần thứ ba cái phần, phần thứ ba mà anh chị cũng cũng quan tâm về chiếc xe Xpander này đó là mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này liệu nó có tiết kiệm nhiên liệu hay không và cái mức tiêu, tiêu thụ nhiên liệu của nó như thế nào thì ờ, hôm nay em cũng xin thưa với anh chị là cái này được đánh giá từ rất nhiều người dùng rồi xe rất tiết kiệm nhiên liệu thực tế là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì với lại số sàn đây thì ở cái mức à, đường trường thì là 5,3 lít còn nếu mà ở số tự động mức đường trường của nó là 5,4 lít anh chị ạ Rồi. đây là cái bảng ờ, tiêu hao nhiên liệu đã được dán trên xe thì cái này được kiểm nghiệm tới bởi cục đăng kiểm mà nó là thực tế anh nhé thực nghiệm luôn chứ không phải là chỉ là ghi để để để lấy vui đâu ạ ở trong đô thị thì ờ, nó sẽ là tiêu hao nhiên liệu dưới số sàn là 7,4 lít còn ờ, số tự động nó rơi tầm 7,6 lít đến 7,8 lít nhưng cái điều cái cái mức tiêu hao nhiên liệu này nó lại còn phụ thuộc vào cái vấn đề là anh chị sử dụng bàn đạp chân côn chân phanh nó như thế nào nó thì nó sẽ tiêu hao khác nhau và thực tế thì số tự động này nếu mà anh chị ở trong đô thị mà như là ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh thì nó bật cả điều hòa full nó full chế độ lên ấy, thì nó có thể lên tới 11 lít anh chị ạ. Còn số sàn thì sao? số sàn nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều bởi vì là cái thao tác của mình nó bằng côn thì nó không bị tốn nhiên uh, tiêu hao công suất nên là nó rơi tầm chỉ cầm uh, ờ, như số tự động ở 11 lít thì uh, ở trong đô thị của số sàn nó rơi tầm khoảng uh, 8 lít rưỡi đến 9 lít thôi anh chị ạ đó và nhiều anh chị cũng uh, khi mà chọn cái chiếc xe Xpander này thì lại lăn tăn về cái vấn đề là mình chọn số sàn hay số tự động để sử dụng thì uh, để mà chọn được à, số sàn hay số tự động ấy, thì đầu tiên là do anh chị phải quan tâm về tiết kiệm nhiên liệu này, mục đích sử dụng của xe này và điều kiện tài chính của của mình xem nó có phù hợp hay không. Thì à, nếu mà trong nếu anh chị mà chạy chưa chạy dịch vụ ấy và nhất là trong nội thành Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh các nơi đông dân cư mà hay chạy đấy thì anh chị sẽ lên chọn số sàn và tiếp theo nếu mà anh chị chọn số sàn ngoài ra thì nếu điều kiện tài chính của mình cũng không cho phép thì chiếc ừ, xe số tự số sàn này sẽ rất là hợp lý để mình chọn tại vì nó chênh nhau số tự động 70 triệu. Còn nếu mà anh chị nào à, phục vụ với mục đích là chỉ sử dụng để đi chơi, phục vụ cho gia đình thôi hoặc là cái điều kiện tài chính mình rất là thoải mái thì anh chị sẽ chọn chọn số tự động. Lúc đấy thì cái phần uh, tiết kiệm nhiên liệu thì mình cũng không quan tâm nhiều lắm bởi vì mình ít đi, ít sử dụng hơn so với lại số sàn này. Số sàn này nếu mà anh chị chạy dịch vụ là chạy đường xuyên và chạy nhiều thì cái cái độ chênh nhau về tính toán về một tháng mình sử dụng uh, mức nhiên liệu của số sàn và số, số tự động nó sẽ chênh nhau rất là nhiều đấy anh chị ạ đó và cái vấn đề cuối cùng để anh chị quyết định có nên chọn mua chiếc xe Xpander này không đó là phần giá bán và chương trình khuyến mại của xe thì hiện tại bây giờ em cũng chia sẻ với anh chị là xe Xpander này có 3 mẫu xe để anh chị chọn đó là một là số sàn Có giá là 550 triệu Đó Nếu mà lăn bánh Giá lăn bánh của nó Tại tỉnh Nó rơi tầm khoảng 620 triệu Và tại thành phố Hà Nội Thì nó nợ giá lăn bánh của tại Hà Nội anh chị nhé Thì nó rơi tầm khoảng 650 triệu ạ Còn đối với số tự động Giá niêm yết của nó hiện tại bây giờ cũng là giá bán tại tất cả các đại lý nó là 620 triệu. Lăn bánh của xe ở tỉnh là 700 triệu và ở Hà Nội là 730 triệu. Nếu anh chị nào trả góp anh chị nào trả góp thì đối với số sàn ở tỉnh anh chị là cần tối thiểu là 180 triệu và thành phố Hà Nội là tối thiểu là anh chị phải có 210 triệu tiền mặt. Còn đối với số tự động là anh chị là cần tối thiểu 210 triệu tiền mặt đối với anh chị ở tỉnh và 240 triệu đối với anh chị nào ở thành phố Hà Nội ạ. Đó. Thì ngoài ra thì còn một phiên bản nữa đó là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Mitsubishi tại Việt Nam đó là phiên bản SE. Hiện tại giá niêm yết của nó là 650 triệu. Thì anh chị ờ, nếu mà quan tâm về giá lăn bánh của nó thì nó anh chị ưa cộng thêm tầm khoảng 35 triệu 35 triệu anh chị nhé nữa thì ờ, thì anh chị sẽ so với lại số sàn à, số tự động này thì mình sẽ biết được cái giá lăn bánh của nó sau cái phần giá xe em vừa báo với anh chị thì tiếp theo đó là cái chương trình khuyến mại mà anh chị cũng rất là quan tâm cái đợt cuối năm này liệu uh, chương trình khuyến mại của xe Xpander nó có tốt không có nhiều ưu đãi không thì hiện tại bây giờ thì giá xe thì nó vẫn là giá chung là 620 triệu đối với số tự động mà 550 triệu số sàn như em báo còn chương trình khuyến mại thì sẽ được là đầu tiên em sẽ khuyến mại cho anh chị là cái phần là dán kính cách nhiệt 3M anh chị nhé đây là những cái chiếc xe Xpander số sàn màu nâu này hoặc số tự động cũng vậy thì em sẽ khuyến mại cho anh chị cái dán kính cách nhiệt 3M này. đây xe đã được dán kính cách nhiệt rồi tiếp theo đó thì em sẽ khuyến mại cho anh chị thêm là cái phần là ghế da ghế da của xe đó ghế da trông rất xịn sò ghế da công nghiệp đấy anh chị nhé nếu mà anh chị mà muốn ghế da nó xịn hơn thì bên em cũng có thể lắp cho anh chị nhưng giá của nó sẽ không phải là giá khuyến mại nữa thì cái bộ mà ghế xịn đấy thì nó rơi tầm khoảng 7 triệu rưỡi anh chị nhé Tiếp theo đó là cái phần để cho anh chị cái sàn nó cũng bằng nỉ thì em sẽ khuyến mại cho anh chị là cái sàn chảy sàn da thì anh chị để cho anh chị dễ dàng vệ sinh cái chiếc xe của mình và cái phần à, số sàn hay số tự động đều em sẽ khuyến mại cho anh chị là cái phần là cảm biến lùi để cái à, bộ báo tít tít khi anh chị lùi gần đến việt cảm đây nó thể hiện là đây là cái cảm biến lùi bốn mắt cảm biến lùi bốn mắt nhá thì đây đằng sau xe đây anh chị Đó. đây là cái cảm biến lùi bốn mắt một mắt này hai mắt này ba mắt này và bốn mắt đây anh chị ạ đó là các cái chương trình khuyến mại hiện tại bên em đang áp dụng vâng thì hôm nay chưa cái video của em chia sẻ đến đây thì cũng hết thì nếu anh chị nào đang quan tâm đến dòng xe Mitsubishi Xpander này đặc biệt là màu nâu hoặc màu đen này thì hôm nay cái video này sẽ giúp anh chị hiểu về chiếc xe Xpander đó có đẹp hay không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 thì em sẽ có những cái video đó để anh chị có thể nắm được. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Chúc anh chị có những giây phút vui vẻ bên gia đình.